Việt đây thì uh, với cái video trước của mình đã giới thiệu cho các bạn cách hướng dẫn làm một cái bộ hồ sơ uh, du học tự túc du học Đài Loan mà không cần phải qua trung tâm tư vấn được đúng không? Thì uh, sau khi làm cái video đó thì mình nghĩ rằng là trong cái quá trình mà bạn tự làm hồ sơ bạn sẽ gặp phải những cái thắc mắc và cái thắc mắc lớn nhất đó chính là làm thế nào để có thể um, vượt qua những cái vòng công chứng hồ sơ Ờ, hợp thức hóa lãnh sự một cách suôn sẻ nhất và đỡ tốn thời gian nhất thì hôm nay trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn và giải thích cho các bạn lý do vì sao chúng ta phải hợp thức hóa lãnh sự trước khi uh, nộp vào ừ, bên phía Đài Bắc để họ có thể chấp nhận cái ờ, giấy tờ của bạn để làm hồ sơ du học bạn nhé. mình phát hiện ra là rất là nhiều bạn và còn khá là mơ hồ hoặc là không quen lắm hoặc là không hiểu về cái khái niệm là hợp thức hóa lãnh sự có nghĩa là gì thì hôm nay mình sẽ giải thích luôn cho các bạn bằng một cách rất là đơn giản nhất là như thế này nhé thì khi mà uh, mình có giấy tờ của mình đúng không hoặc là văn bằng hoặc là những cái giấy tờ quan trọng của mình mình có con dấu của địa phương rồi mình đã được đi công chứng rằng à, sau khi photo mình đã đi công chứng để chứng minh rằng đây là một cái bản thật rồi đúng không uh, ờ, sao y bản chính rồi vậy thì tại sao mà bên phía nước ngoài họ vẫn còn cần hợp thức hóa lãnh sự nữa chẳng nhẽ cái dấu công chứng đó nó không có cái giá trị pháp lý hay sao thì bạn có thể thắc mắc về cái điều đó tuy nhiên là chúng ta phải cần nhớ là trong cái hệ thống chính quyền của chúng ta thì chúng ta xem những con dấu đó chúng ta có thể phát hiện ra ồ nó là thật hay nó là giả tuy nhiên khi đưa ra nước ngoài thì làm sao họ biết được cái con dấu đó là thật hay giả đúng không thì họ sẽ không không quen với con dấu đó họ không quen với cái người ký tên đó và họ cũng không có quyền kiểm tra xem là cái người ký tên đó là có thật làm ở cái văn phòng đó hay không làm chức vụ đó hay không đó là lý do tại sao mà sau khi chúng ta công chứng để uh, để xác định rằng đây là cái uh, giấy tờ thật rồi thì mình sẽ phải đưa qua một bước nữa đó là qua sở ngoại vụ sở ngoại vụ của Việt Nam thì cái sở ngoại vụ này á họ làm một cái uh, trách nhiệm đó chính là tất cả những cái cái uh, về cái phía mà quan hệ ngoại giao với nước ngoài á với tổ chức nước ngoài á thì họ sẽ là người chịu trách nhiệm có nghĩa là khi mà vấn vấn đề của bên Đài Loan họ cần liên hệ cái gì ở Việt Nam thì họ sẽ liên hệ với sở ngoại sở ngoại vụ đúng không thì khi mà họ xin liên hệ với sở ngoại vụ để xác nhận những cái con dấu này có thật hay không á thì chúng ta phải đưa con dấu uh, chúng ta phải đưa cái tài liệu của chúng ta lên cái sở ngoại vụ đó để sở ngoại vụ đó đóng một con dấu vào đó để xác định rằng đây là tài liệu thật và chúng tôi biết rằng là cái ông A này là chủ tịch xã này là thực sự là còn nắm quyền này thực sự là đang làm nhiệm kỳ năm nay và ký cái giấy tờ này trong cái khoảng thời gian này này là ông này là có thật này vậy nên là cái giấy tờ của bạn là giấy tờ thật này rồi, và sau khi bạn đã đóng dấu ở sổ ngoại vụ xong thì cái cơ quan uh, thay mặt cho chính quyền của Đài Loan tại Việt Nam đó chính là Văn phòng Văn hóa Kinh tế Đài Bắc tại Việt Nam đúng không? Họ sẽ kiểm tra cái giấy tờ đó và Văn phòng Văn hóa Kinh tế Đài Bắc đóng dấu thêm một lần nữa. Bởi vì sao? Bởi vì bên phía Đài Loan họ sẽ không hề biết được bên ngoại sổ ngoại vụ của Việt Nam. Họ chỉ tin cái dấu của bên Văn phòng Văn hóa Kinh tế Đài Bắc tại Việt Nam mà thôi, đó là cơ quan của họ và chịu trách nhiệm làm việc với cơ quan chính phủ của Việt Nam tại Việt Nam. Đó là lý do tại sao mà bạn cần phải uh, hợp thức hóa lãnh sự thêm một lần nữa sau khi bạn đã photo công chứng cái giấy tờ gốc của bạn. Rồi bây giờ trên tay mình đây á, là một cái bộ hồ sơ. Thực ra là cũng không phải là bộ hồ sơ mà là cái bảng điểm của mình đã được hợp thức hóa lãnh sự ha thì đã được hợp thức hóa lãnh sự và đã được bên văn phòng văn hóa đài bắc họ đã đóng dấu và kiểm chứng rồi và đây là cái mục rất là cần thiết khi mà bạn làm giấy tờ đi du học đài loan thì uh, như lúc nãy mình đã um, giải thích cho bạn đó thì bên văn phòng văn hóa kinh tế đài bắc họ sẽ là cái lời nói của họ hoặc là cái lời công chứng của họ sẽ khiến cho bên phía Đài Loan, những người họ hiện tại đang ở Đài Loan hoặc là chính phủ Đài Loan họ xem, họ sẽ hiểu và họ sẽ tin cái người của nước họ đang làm việc tại Việt Nam. Thì trên cái tờ của mình á, thì họ có nói một câu đó là ồ cái giấy này thì tao sẽ chứng nhận rằng á, là cái con à, cái chữ ký của cái ông Nguyễn Di Khiêm là làm ở bộ phận à, làm ở bộ ngoại vụ của thành phố Hồ Chí Minh là thật đó thì đó là lý do họ không có họ không có nói rằng là cái tờ giấy của mình bản điểm của mình trên đây và cái bản dịch của mình trên đây là thật mà họ nói rằng là cái con dấu của cái ông mà đóng cái sở đóng cái dấu á, ông bên sở ngoại vụ mà đóng cái dấu này cho mình á ông khiêm này này là thật rồi thì trong cái giấy mà mình ở ờ, trong cái giấy của ông sở ngoại vụ mà đóng lại đóng cái dấu mà chứng minh cho mình á thì ông khiêm này á ông chỉ làm một cái nhiệm vụ đó chính là ông chứng nhận cho mình rằng là cái con dấu mà công chứng á, của sở tư pháp á, và cái người dịch á, là thật và đúng thì đó là lý do tại sao mà khi mà làm giấy tờ mà đi nước ngoài chúng ta phải photo công chứng ở ờ, bên sở tư pháp và sau đó thì chúng ta còn phải đi qua sở ngoại vụ để sở ngoại vụ họ đóng thêm một con dấu cho mình và tiếp theo là đưa qua bên đại sứ quán lãnh lãnh sự quán hoặc là đối với Đài Loan thì đó là văn phòng văn hóa kinh tế Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc là tại Hà Nội đóng thêm một con dấu nữa để đi nước ngoài nó mới có giá trị pháp lý Rồi để mình kể cho các bạn nghe đó là khi mà mình đi xin cái con dấu này này thì mình tự làm giấy tờ hoàn toàn mình không có nhờ ai hết mình xin sếp nghỉ một ngày và sau đó thì mình đi photo công chứng không thực ra đi photo công chứng là mình đã nhờ bạn mình uh, đi làm dịch vụ rồi có nghĩa là đi dù sao bạn cũng phải dịch mà bạn cũng phải dịch thì họ sẽ có một cái trung tâm một cái nơi mà họ dịch và họ công chứng luôn dùng cho bạn và bạn chỉ cần trả tiền một lần thôi và bạn chẳng phải chạy đi đâu hết thì họ sẽ tới nơi và họ đưa cho bạn luôn thì khi mà mình đã có trên tay cái bản dịch cái bản điểm của mình ra tiếng Anh và sau đó là có công chứng luôn rồi đóng dấu công chứng luôn rồi thì mình mới cầm cái bản này mình đi lên sở ngoại vụ thì sau khi đi lên sở ngoại vụ á thì mình bốc số thứ tự như bình thường thôi thì mình cứ làm theo hướng dẫn mình tới sở ngoại vụ mình bốc số thứ tự sau đó trong cái thời gian bốc số thứ tự thì mình có điền cái đơn trên cái máy tính của họ trước là những cái thông tin khai những cái lời khai thông tin về về về cái thông tin cá nhân của mình và sau đó thì mình đưa cho họ và đợi công chứng ok thì đợi họ đóng cái cái, cái dấu bên sở ngoại vụ thì họ hẹn mình là hôm nay mình nộp đúng không sáng nay mình nộp thì chiều mai mình lấy và chiều mai mình lấy mình đã có cái giấy uh, này trên tay rồi không không không có hai cái tờ đằng trước không có cái tờ đằng trước và cái tờ đằng sau đâu như bạn không có cái tờ tờ này đâu nhá tờ này là của văn phòng văn hóa kinh tế đắk lắc rồi thì mình đã có trên tay cái uh, bản dịch công chứng và đóng dấu của bên sở ngoại vụ rồi mình mang lên văn phòng văn hóa kinh tế Đài Bắc thì lúc đó người ta xem và sau đó người ta trả lại hồ sơ cho mình và người ta kêu là cái cái giấy sở ngoại vụ của mình đóng bị sai không đúng thì mình mới hỏi người ta là ủa tại sao sai bởi vì cái đó là cái nghề của họ mà sao mà họ làm sai được đúng không ừ, với lại là mình đưa, chính tay mình đưa lên sở ngoại vụ mà sao sai được thì bên văn phòng văn hóa kinh tế đài bắc mới giải thích cho mình là ồ bạn có ừ, trên này cái cái bảng điểm của bạn có 3 tờ thì một là tờ gốc hai là hai cái tờ dịch thì cái tờ dịch nó dịch hơi dài nên nó dịch qua luôn cái tờ thứ à, thứ hai thì là tổng cộng mình có 3 tờ mà cái văn phòng văn hóa à, mà cái sở ngoại vụ á, thì lại đóng cái con dấu của họ trên cái tờ đầu tiên thôi trên cái tờ gốc của mình thôi mà không đóng trên hai cái tờ dịch mà cái đúng nhất á, là họ phải bấm lại cả ba tờ với nhau và và đóng dấu vào cái tờ cuối cùng vào cái mặt sau của tờ cuối cùng thế lúc đó là mình rất là tức giận rồi bởi vì cho mình phải chạy đi chạy lại làm rất là nhiều rồi mình rất là bực mình ấy thế là mình mới uh, phải lặn lội lại lên sở ngoại vụ thêm một lần nữa và lúc đó thì mình có nói là người ta có thấy là ô có đóng dấu rồi mà sao em còn mang lên đây thế mình mới kêu là ồ không chị ơi ờ, bên văn phòng văn hóa kinh tế đây bác họ trả lại họ kêu là đóng dấu sai rồi đóng dấu ờ, không được họ không chấp nhận đóng dấu trên cái trang đầu tiên mà phải là đóng dấu trên cái trang cuối cùng thì lúc đấy người ta mới nói với mình một câu đó chính là ồ thế thì tại sao em không có nói với chị là em đóng dấu để đi du học đài loan who oh no right nên là bây giờ mình có một cái kinh nghiệm dành cho bạn đây chính là khi mà bạn làm giấy tờ bất kể giấy tờ gì thì hãy khai ra luôn ồ oh, em làm giấy tờ để đi du học đài loan lên sở ngoại vụ xin nhớ nói cái câu đấy cho mình bởi vì cái kinh nghiệm đau thương của mình là mình phải mất thêm 2 ngày nữa để là để lấy được cái tờ mà được bên văn phòng văn hóa kinh tế Đài Bắc họ chấp nhận vậy nên là đó là một cái hành trình cũng chẳng phải là gian nan nhưng mà rất là mất công bạn phải chạy đi chạy lại nên là mình mong là các bạn mà làm giấy tờ trong cái quá trình mà làm giấy tờ mà giả sử như còn không hiểu cái gì nữa thì có thể comment ở dưới cái video này và mình sẽ giải thích cho các bạn nhé chúc các bạn thành công